La la la la la la la la la la la la qua nhà Simmy để mua trà sữa uống thôi. Hay trời thèm trà sữa quá. Ủa Ủa mọi mọi người đang làm gì ta? Mọi người cố gắng bình tĩnh thôi nha. Biết rồi. Ủa? Ủa, anh anh anh anh Siro, ủa Sammy, Simmy, ủa mọi mọi người đang đang làm gì vậy? À tập vẽ nè, không thấy ủa, Đang đang đang đang tập vẽ hả? Đâu đâu cho coi coi. Wow, vẽ bức tranh đẹp quá vậy. Trời Sammy cũng biết vẽ luôn hả? Đẹp vậy tất nhiên rồi tôi mà xã tôi mà lấy sao không biết được ok ok rồi còn anh anh anh rô sao coi coi ui anh rô cũng vẻ đẹp quá nè trời ơi ủa cái nhân vật này là ai vậy anh rô vậy em em, em nói gì chút khỏe mà cái ảnh này ảnh mẫu ấy bà hả gì ảnh mẫu hả ủa vậy là không không không không phải là là là rô vẽ hả ờ bên kia cũng ảnh mẫu thôi có phải vậy không ủa vậy hả trời trời ơi sammy xào xào cái này có phải sammy vẽ đâu cái này là ảnh mẫu mà tàu lao lao ồ rô vô duyên quá trời ơi rồi ok rồi để mình xem coi ờ còn cái này cái gì đây ủa Simi sao bà không vẽ bà ngồi bà ăn kem vậy ủa ủa Trời, tôi dạ? là giáo viên tôi đó chị hai người này cách tô màu đấy à Simi làm giáo viên hả wow à... vậy có nghĩa là mọi người đang làm một cái lớp học vẽ hả mọi người ừ, đúng rồi wow vậy có nghĩa là ở đây là sammy với lại là anh siro là học sinh nè à. còn simmy là cô giáo dạy dạy vẽ đúng không đúng rồi wow trời ơi hấp dẫn quá vậy trời ơi, vui vui quá vậy ơi cho cho tôi tham gia với được không không ta nhưng mà bây giờ full slot rồi hết chỗ thì ở trong vẽ rồi xin lỗi nha hả gì kỳ vậy gì kỳ vậy gì mà không cho tôi vẽ vậy ủa mà rô anh anh tự nhiên anh đi học vẽ chi vậy anh không đi làm quay video cho mọi người xem đi học vẽ làm gì Trời em không em em chưa nghe tin nhớ ngày mai anh anh nghỉ YouTube anh đi làm họa sĩ. gì ngày mai rô nghỉ làm youtube để rô đi làm họa sĩ Đúng rồi. tào lao tào lao anh nghỉ làm youtube rồi hero team thiếu người rồi sao thì thì mình vừa làm qua sĩ lâu lâu bắn về làm video cho anh em Tào lao vậy không được đâu anh Anh phải tập trung làm youtube cho anh là họa sĩ rồi Làm sao mà anh ra clip cho mọi người xem đều được Không được không được không được trời ơi Làm, làm họa sĩ nhiều tiền hơn Làm nhiều sĩ đi đây đó được tôi thôi thôi chị á thôi trời anh anh nghĩ sao vậy trời làm họa sĩ mặc dù là nhiều tiền thiệt á nhưng mà chẳng lẽ bây giờ anh bỏ hết mấy mấy mấy bạn fan của anh trên youtube để anh làm họa sĩ à? không được được em em không đồng ý đâu không không không đồng ý cho anh làm họa sĩ đâu thì thì thì thì mấy bạn fan sẽ đi ra ngoài để ủng hộ anh làm không đi. được tào lao mấy mấy mấy bạn fan là thích anh làm youtube hơn chứ đâu có thích anh làm họa sĩ đâu tào lao quá ê vậy giờ nè nếu như mà anh nói anh là anh muốn làm họa sĩ á vậy giờ anh có dám thi làm họa sĩ với em không zombie dám thách đấu anh luôn Trời, Trời ơi, tất nhiên rồi Em nói thiệt với anh nha Em cũng là một trong những người biết vẽ của Hero Team nha Chứ không phải là không biết đâu Đó, ờ, rồi Sammy nè Tôi với anh Rô sắp thi vẽ nhau nè Sammy có muốn thi không? Ờ, thì thi luôn, sợ gì tôi Rồi, ok, ok ờ, à. Tôi nữa, tôi nữa, tôi nữa Ủa, Sim, Simmy cũng thi vẽ luôn hả? Rồi ok luôn, ok luôn Trời ơi mấy bạn ơi, chết rồi các bạn ơi Hôm nay anh Siro anh bảo với mình á là anh muốn làm họa sĩ chứ anh không muốn làm youtuber nữa Trời không được, không được Nếu như mà anh Rô đi làm họa sĩ á Thì Hero Team sẽ thiếu mất một người cho nên là không được Không thể nào chấp nhận được Bởi vậy hôm nay mình phải chiến thắng anh Rô ở trong cái gọi là cái cuộc thi họa sĩ này mới được Để cho anh Rô không gọi là bỏ youtube đi làm họa sĩ nữa Để cho anh Rô thấy được rằng mình dễ đẹp hơn anh Rô Đó, để anh Rô đổi ý anh Rô phải làm youtube Anh Rô không được rời Hero Team, không được, không được Ôi, thôi, thôi, thôi, không xong rồi ok được rồi vậy bây giờ là chúng ta sẽ cùng nhau đi thi vẽ nha mọi người chơi rồi chơi luôn rồi ok bây giờ nè một hai ba đi thôi let's go rồi ok mọi người ơi, hôm nay nè em dẫn mọi người tới đây nè để chúng ta cùng nhau thi vẽ nha Thì mọi người có thấy cái gì đằng đằng trước mặt chúng ta không? Xin giới thiệu mọi người, đây chính là một cái tờ giấy A4 siêu to khổng lồ trong mini world đó Và chúng ta sẽ cùng nhau vẽ tranh ở trên những cái gọi là ừ, những cái tờ giấy A4 này nha Nhưng mà chủ đề á sẽ là do gọi là hên xui nha mọi người Qua đây, qua đây, qua đây nè, qua đây em sẽ cho mọi người chủ đề để để để vẽ nè, qua đây Nè mọi người coi nè, ở đây nè em có một cái cổ máy bằng kim cương nè Thì trong cổ máy này á, nó có chứa những cái quả trứng của những con vật ở trong mini world Và nhiệm vụ của chúng ta là sẽ bấm cái nút này Và khi mà nó ra con gì thì chúng ta sẽ vẽ con đó mọi người hiểu không? À. Đó, bây giờ cho nên là bây giờ nè Người vẽ đẹp nhất chính là Simmy Chúng ta sẽ nhường Simmy trước nè Rồi Simmy bấm bấm, bấm đi à. Ồ oh, <laughs> Rồi À ờ. Simmy phải vẽ con quái vật một mắt Ở trên uh, gọi là mặt trăng Ồ oh, ok ok ờ, Rồi Rồi tiếp theo là Siro Ok Hi. Rồi Siro là người sẽ phải phải vẽ một con gà bạn ơi Ok rồi Siro là con sói mà phải vẽ vẽ vẽ con gà Trời ơi thật là hấp dẫn quá đi Rồi tới lượt Sammy nè Sammy sẽ vẽ con gì okay. đây Ồ oh. <laughs> Sammy sẽ phải vẽ con sói các bạn ơi Wow con con chó sói trong mini world nè Sammy là người phải sẽ phải vẽ con chó sói trong mini world Rồi tới lực Phong nha Bụp trời, <laughs> Trời ơi trời Không phải vẽ con heo Trời Không đâu Không vẽ Timmy à, đúng rồi, này là Timmy với bạn ơi <laughs> Rồi xong mấy bạn ơi, rồi ok Vậy thì bây giờ nha, Simmy là người phải vẽ con quái vật một mắt trên mặt trăng nè Andro là người phải vẽ con gà nè Sammy thì vẽ con sói nè Còn Phong sẽ vẽ con heo nha các bạn À nhầm, con Timmy nha các bạn <laughs> Tại vì trong Hero Team ai ai ai cũng kêu Timmy là heo hết các bạn ơi Rất, cái này là mình chọc chọc cho nó vui thôi nha Chứ không có gì đâu nha các bạn Ok rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu vào video và xây dựng thôi nào các bạn ơi À không, phải nói là vẽ tranh mới đúng Rồi, vào video vẽ tranh thế nào Rồi em, ờ, em, em, chọn ờ, cái tấm nào đây rồi, em vậy là Simmy tắm ở đây đúng không? đô tắm bên đây, vậy em tắm bên đây nha Ok rồi, bay qua đây, bay qua đây Rồi, bây giờ mình sẽ lấy cho mình cái dụng cụ để vẽ tranh nữa bạn ơi Chính là một cây súng Rồi, mình sẽ phải vẽ con heo đúng không ta? Rồi, con heo thì phải vẽ như thế nào ta? Uhm, đầu tiên thì mình nghĩ rằng mình sẽ cần phải chọn màu đen Để mình xây cái viền ở bên ngoài cho nó Ok con heo trong mini world thì nó giống y hệt như trong minecraft luôn đó chính là nó hình vuông các bạn ơi cho nên là sẽ dễ vẽ thôi không hề khó chút nào đâu mình sẽ vẽ một con heo nha ô khoan hình như mình mình tô sai từ để mình xíu con gà mới khó vẽ nè Trời ơi con gà là dễ vẽ nhất luôn á Em thấy con gà dễ vẽ nhất luôn á Rô nghĩ sao Ủa, vậy làm sao ai đổi màu vậy Quên bấm ra bấm bấm bấm bấm chữ R á Ok à, ok Rồi bây giờ mình sẽ vẽ đầu tiên sẽ là cái đầu con heo nha các bạn nha Mình sẽ vẽ đây, chết chết Lem ơi Lem ơi Trời vẽ sao mà lem luôn các bạn ơi <laughs> Ok mình sẽ vẽ cái đầu con heo nè đầu con heo thì mình sẽ vẽ cho nó là hình vuông nha bạn bởi vì là con heo trong mini world với lại con heo trong minecraft con nào cũng y hệt nhau hết đó đó chính là nó có hình vuông các bạn ơi mấy mấy bạn có để ý không con heo bên ngoài á, thì nó có gọi là hình tròn đúng không người ta thường nói là heo con heo mập mập tròn do hiểu không còn trong mini world á, thì con heo với lại là con con heo thì nó nó lại có hình vuông các bạn ơi <laughs> nhìn khá là bựa đó mình sẽ vẽ con heo nha Ai, không biết mình có vẽ đẹp hơn rô được không đây rô thì rô là người vẽ con gà nè trời con gà nè đó còn simmy thì vẽ con con quái vật trên mặt trăng sammy thì vẽ con con con chó sói trong đây là mình thấy là để ý là có simmy với lại sammy là hai người vẽ rất là đẹp luôn nè còn mình với lại siro thì lại gọi là không biết vẽ bạn ơi cho nên là mình với ro là người chiến đấu nhau nha còn sim với sam thì sẽ là người vẽ chung thôi chứ không có tính điểm nha bạn đó chứ bọn mình làm sao mà vẽ lại sim với sam được trời ok Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ vẽ đến cái phần gọi là mắt mũi con heo nè Đó thì con heo thì mình sẽ vẽ cho nó một con mắt thật là to luôn bạn ơi Ok Rồi xoay qua đây Đây sẽ là cái lông mày của con heo nha Đây một bộ lông mày của con heo Rồi đây sẽ là cái chấm này sẽ là con mắt của con heo nè Đó con mắt của con heo nè Tiếp theo nữa con heo thì nó có một cái mũi rất là to Cho nên chúng ta không thể nào mà à, không vẽ cái mũi của nó được đúng không Chúng ta sẽ vẽ cái mũi của nó nha Rồi ok bạn ơi, mình đã xây xong cái mũi con heo luôn rồi nè Đó, thấy không? Cái mũi con heo xây xong rồi nè Tiếp theo nữa là mình sẽ vẽ cho con heo một cái lỗ tai nha con heo thì cái lỗ tai của nó mình sẽ xây hình tròn đi ở ờ, à, chết chết mình chọn màu đen mới đúng chứ ok mình sẽ xây cho con heo một cái lỗ tai hình tròn nè đó một cái lỗ tai hình tròn do luôn bạn ơi rồi ok hey trời ơi, con heo của mình bảo đảm sẽ thắng anh siro luôn bạn ơi mình nghĩ là như vậy rồi đó ok trời trời gáy gáy gáy không gáy trời không gáy gáy gì đâu trời tất nhiên là em phải vẽ đẹp rồi thấy không con heo của mình quá đẹp luôn nè rồi để mình qua bên đây mình xem thử nha anh siro anh đang xây trời cái này là con gà hả đâu gà lịch sĩ em gà lịch sĩ Trời ơi, con gà gì đâu mà nó cơ bắp cuồn cuộn xấu muối vậy nè Mấy bạn ơi, mấy bạn nhìn nhìn nè Con gà người ta là người ta có cái cánh Ông Rô ông xây cho con gà nguyên một cái gọi là một cái cánh tay cơ bắp lực lượng luôn các bạn ơi Kiểu này con gà này nó nó nó nó mà đấm mình cái chắc mình cũng rụng răng luôn quá Trời ơi, trời Rồi ok Rồi, Simmy Ủa, simi đang đang xây con quái vật trên mặt trăng á hả? À đúng rồi Vậy đó không Trời nó cái chân nó rất là dài luôn Cái con uh, người ngoài hành tinh của simi ấy Con người ngoài hành tinh của người ta ha Là nhìn cute gì đâu luôn Đây mình sẽ cho các bạn xem nè Đâu ta người ngoài hành tinh người ngoài hành tinh đây đây mình sẽ cho bạn xem nha sự so sánh giữa khác biệt giữa con người ngoài hành tinh của simmy với lại của game nha bạn xem nè người ngoài hành tinh người ta là cái chân cực kỳ ngắn luôn bạn coi nè đây mình sẽ chui đây cho bạn coi nè không cái chân nó ngắn ngủi nè nè với, với, với lại nhìn nó cực kỳ dễ thương luôn rồi simmy xây con người ngoài hành tinh của simmy cái gì đâu mà chân dài y như ngọc trinh luôn vậy gì đâu trời mà dài ơi, như người mẫu vậy. chứ phải vậy phải siêu mẫu lên cho nó đẹp trời trời ơi Vậy là người ta gọi là chị ta yêu quái 2020 rồi chứ đâu phải 2019 Mình đang nghi là con này nó uống nó uống nó uống sữa Milo nhiều lắm nè cho nên chân nó dài ghê luôn bạn ơi <laughs> Rồi Rồi bây giờ để qua xem con chó sói của Sammy xây như thế nào rồi nha Ồ oh, Sammy thì xây theo một cái style rất là dễ thương bạn ơi Một con chó sói rất là mập béo ú u luôn các bạn ơi coi này thấy không con chó sói nó mập nhiều khi tí nữa nó xây ra mập nó mập còn hơn con heo của mình nữa luôn á <laughs> ủa sam đang xây con chó sói hả ừ chó sói nè Wow, đẹp dữ ta Dễ thương, dễ thương Mà con này người ta là gọi là giống giống chó này Người ta gọi là chó gì vậy? Ờ, chó sói bóng đêm Đó, vậy thôi Gì, gì chó, chó, chó sói bóng đêm Sao tôi nhìn nó giống cái con ngáo ở trong tiktok người ta hay xem quá ta Dễ thương mà Ờ, ok rồi, bây giờ tôi tiếp tục xây nha bạn nha Ôi, mình chưa gì, mình thấy à, ông Rô, ông xây nhìn hơi ghê ghê nha bạn nha Nhìn nè, bạn coi nè Con gà sáu muối lực lưỡng bạn ơi Trời ơi, thôi, thôi, thôi, mình, mình phải xây tiếp tục cho xong con heo của mình đây Rồi, Bây giờ tới lượt cái phần gọi là chúng ta sẽ xây tay chân cho con heo nha Thì mình sẽ xây cho con heo một cái à, cặp chân thật là ngắn luôn rồi ok bạn ơi Mình đã xây xong gọi là cánh tay cho con heo mình nè Sao mình thấy con heo của mình hình như nó hơi mập mấy bạn ơi À không heo là phải mập là là là, là đúng rồi Chứ còn gì nữa ok rồi, bây giờ đến phần tô màu cho con heo nha Thì mình sẽ tô cho con heo của mình có màu hồng nha các bạn nha Chọn cái màu hồng nào đó cho nó đẹp đẹp lên xíu Ok, màu hồng này đi Mình sẽ à, tô màu cho con heo của mình nha Rồi, đó ui hình như cái màu hồng này nó hơi nó hơi quá quá rồi nó hơi quá rồi mình phải chọn chọn cái màu hồng nào đó nó nhẹ hơn xíu ở đây màu hồng này được nè rồi ok mình sẽ tô nha các bạn Rồi ok bạn ơi Mình đã tô xong con heo của mình rồi nè Bây giờ chúng ta sẽ vẽ lại những cái chỗ nào mà nó bị gọi là bị hỏng nha Chẳng hạn chỗ này nè nó bị hỏng nè Mình sẽ tô lại nha Đó Tô lại chỗ cánh tay bị hỏng nè Tô lại luôn nè Đó ok ơi còn cái lỗ tai con heo mình chưa tô quên mất từ từ bây giờ mình sẽ tô cái lỗ cái lỗ tai của con heo nha đó nè tô nè tô nè đó ok rồi uhm, bây giờ con heo của mình đã xây xong rồi nhưng mình thấy nó hơi thiếu thiếu gì các bạn ơi để xem coi Phòng à. ơi thiếu nè Trời ơi nhìn quá trời tôi biết cái thiếu gì rồi Biết thiếu gì không Thiếu gì thiếu gì Vú heo một hai ba bốn sáu cái vú heo À đúng rồi các bạn ơi quên mất mấy, mấy, mấy, mấy, mấy, bạn có biết không Con heo trong Minecraft với lại con heo trong Mini World Là nó có đến tận 6 cái vú lần Cho nên giờ mình sẽ vẽ cho nó cái vú cho nó nha bạn đó ok rồi <laughs> để mình vẽ cho nó nha à, chúng ta sẽ à, tô cái giữa bụng con heo nè đó tại vì con heo là nó nó đẻ rất là nhiều con cho nên chúng ta sẽ phải gọi là ừ, gọi là xây cho nó không không phải là xây mà chúng ta phải, phải vẽ mới đúng phải nói là vẽ mới đúng chúng ta sẽ vẽ cho nó thêm sáu cái vú nữa để để cho nó cho cho nó có gì nó sinh con nó cho con nó bú bạn ơi đó ok rồi để mình ở đây à đây bên đây ở đây đó ok Bây giờ chúng ta sẽ chọn cho chúng ta một cái màu đỏ nha anh em Đó, chúng ta phải gọi là vẽ bằng cái màu đỏ luôn Nhìn cho nó hấp dẫn các bạn ơi, đó Ok rồi Qua đây nè, chúng ta sẽ chọn chỗ này một cái nè Sau đó dưới này một cái rồi bên đây một cái nữa ok rồi đó dễ con heo xấu vú <laughs> ok rồi ok bạn ơi mình đã xây xong con heo của mình đây nè đó nhìn hấp dẫn chưa đó cực kỳ đẹp luôn nha bạn nha à khoan còn thiếu gì không ta à còn thiếu còn thiếu quên mất con heo là cần phải có cái móng heo nữa đúng rồi con heo là nó cần phải có cái móng cái móng heo bạn ơi mình sẽ xây cho nó cái móng nha đây đó vậy hấp dẫn hơn nè vậy nhìn đẹp hơn nè phải có cái móng heo nữa nhìn nó mới đẹp các bạn hiểu không ok rồi bên dưới chân này thì mình thấy chân nó ngắn quá thôi mình không không không vẽ móng ở bên dưới chân đâu ok rồi đó bạn ơi mình đã xây xong con heo siêu to khổng lồ của mình đó bạn thấy hấp dẫn chưa thấy đẹp chưa rồi ok giờ qua xem những người khác xem sao nha à, siro thì ảnh đang xây trời trời trời xong trời. rồi dạ, chưa dạ. chưa gì mà tôi thấy là bức tranh của ông siro ổng xây đẹp hơn mình rồi đó bạn ơi <laughs> chưa gì mình thấy rô xây đẹp hơn mình rồi đó trời mấy bạn coi nè đây là một con gà trống đúng không rô con này là con con con gà trống đúng không đúng rồi ừ một con gà trống mà nó cơ bắp sáu muối các kiểu nó cầm cục tạ nữa bạn ơi nè bạn coi nè đang cầm cục tạ nè trời ơi nhưng mà công nhận là đẹp thiệt các bạn ơi bạn coi nè con gà trống sáu muối cầm cục tạ ok rồi còn simmy coi coi xem như thế nào đây simmy thì đang xây một con người ngoài hành tinh và con người ngoài hành tinh này nó đang có một cái cục gì trên trên đầu vậy cái này là gì vậy ủa sim cái, cái cục này cục cái gì ạ cái mầm cây của tôi á tôi tôi muốn đánh trong lãnh thổ mà à Trời ơi Simmy mỗi lần xây con gì là cũng phải có cái mầm có, có, có, có cái mầm cây trên đầu Kỳ cục vậy ta Ồ ừ. ờ. Ok rồi bên dưới simi đang vẽ thêm một cái chữ gọi là simi nữa bạn ơi Đó ok Thì có người ngoài hành tinh này nhìn cũng đẹp nhưng mà nếu mà, mà phải nói thì mình công nhận rằng là Rô vẽ con gà này nhìn đẹp hơn con người ngoài hành tinh này Các bạn biết sao bởi mình chưa bao giờ thấy một con người ngoài hành tinh nào mà nó có cái chân dài như thế này hết bạn ơi cái chân dài gì đâu hết <laughs> trời người ngoài hành tinh người ta nhìn dễ thương chân lắm mà dài chân dài là mua đồ ông hiểu ông mua đồ nếp tóc mua đồ đó trời ơi mai này simmy sẽ cho con người ngoài hành tinh này đi làm người mẫu bạn ơi rồi để qua coi uh, sammy xây sao nha qua đây xem coi wow wow sammy xây theo một cái style dễ thương các bạn ơi coi nè nhìn cực kỳ dễ thương luôn nha wow <laughs> bạn coi nè đây đây là một con chó sói mặc một cái bộ quần áo giống y hệt như bộ quần áo của mình trong minecraft luôn bạn ơi đó rồi với lại là con con chó sói này có hai cái má hồng nè ấy đúng rồi mình phải copy mới được mình phải xây cho con heo của mình hai cái má hồng đúng rồi à khoan <laughs> nhưng mà con heo của mình nó màu hồng rồi làm sao mà xây má hồng được nữa ta quên mất má okay. đỏ má đỏ má màu đỏ má màu đỏ hả ok để thử coi mình sẽ thử lấy màu đỏ nè đó xong mình xây cho con heo của mình hai cái má màu đỏ đó <laughs> nhìn hấp dẫn chưa <laughs> nhìn hấp dẫn chưa <laughs> ok rồi ok bạn các bạn xem nè thì mình phải công nhận một điều là cái bức tranh của sammy vẽ cũng đẹp luôn đó trời tính ra là mình đã gặp hai đối thủ mạnh à không ba đối đối đối thủ mạnh luôn anh em ơi người nào xây cũng đẹp hết đây mình sẽ lùi ra cho anh em xem nha đây đây là bốn bức tranh của gọi là bốn thành viên của Hero Team chính là Sammy, Phong Cận, Siro với lại là Simmy xây với nhau. Và mấy bạn thấy à, bốn bức tranh này, bốn bức tranh này là bức nào là đẹp nhất á thì các bạn nhớ bình luận lại cho mình biết nha. Đây, số 1 nè, số 2 nè, số 3, số 4 mấy bạn thấy bức tranh nào đẹp nhất hãy bình luận gọi là số và sau đó là tên của người đó nha chẳng hạn như là số 1 là Sammy đúng không mấy bạn hãy bình luận số 1 sau đó bạn ghi thêm chữ Sammy vẽ đẹp nhất đó mấy bạn thích bức tranh của phong cận thì các bạn ghi là số 2 bức tranh phong gì phong cận vẽ đẹp nhất đó mấy bạn thích uh, bức tranh của Siro thì các bạn ghi là số 3 Siro vẽ đẹp nhất Simmy thì các bạn ghi là số 4 Simmy dễ đẹp nhất Đó bạn comment như vậy cho mình nha Để xem coi là fan của ai đông hơn Và ai sẽ là người được à, gọi là bình chọn vẻ đẹp nhất nha chứ mình thấy là con heo của mình là nhìn nó xấu nhất kìa bạn ơi <laughs> ok rồi ok bạn ơi